Xin chào ờ, quý vị các bạn. À, có rất nhiều các câu hỏi à, đến với Dũng là khi nào thị trường tạo đáy và làm thế nào để chúng ta biết rằng là thị trường tạo đáy trước khi chúng ta có thể tham gia mua cổ phiếu. Thì để cho chúng ta hiểu rõ và khi nào thị trường tạo đáy và cách để nhận biết quá trình tạo đáy của thị trường thì hôm nay Dũng uh, muốn chia sẻ với chúng ta uh, cái góc nhìn để chúng ta nếu chúng ta có đầu tư hoặc là chúng ta có kế hoạch đầu tư thì chúng ta cần phải biết những cái kế hoạch đó cần phải như thế nào ở ờ, trong thời gian vừa qua thì Dũng nhận được rất nhiều câu hỏi à, đó là gì ạ bây giờ em mua cổ phiếu MBB sau đó gì ạ nó giảm sàn liên tục ạ à, có nhiều anh chị em hỏi Dũng thì từ mức 4 tỷ đồng sau khi mua cổ phiếu đến bây giờ nó còn có một tỷ ạ 4 tỷ đồng trong khoảng một thời gian ngắn nó chỉ còn một tỷ thôi ạ thì ở đây chúng ta thấy là cái việc ở đây khi mà chúng ta nhìn những cái hàng ngày những cái thông tin tiêu cực như vậy thì phần lớn chúng ta bắt đầu lo lắng sợ hãi và sau này chúng ta sẽ không dám giao dịch nữa bởi vì chúng ta mất quá mức hoặc là một số bạn có hỏi Dũng là thời điểm này có nên bán cổ phiếu ra hay không ạ có nên bán cổ phiếu ra hay không những câu hỏi là nếu mà bán cổ phiếu thì rõ ràng là gì ạ nếu chúng ta không bây giờ nếu chúng ta hết tiền thì làm gì ạ hết tiền thì còn gì để đầu tư nữa đúng không ạ hết tiền thì còn gì đầu tư nữa nên phần câu chuyện câu chuyện đó là gì ạ chúng ta cần phải gì ạ giữ được tiền thế thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái mâu thuẫn rất là lớn đó là những nhà đầu tư giá trị á họ sẽ bảo chúng ta là gì ạ bây giờ là cơ hội để mua vào vì vì giá đang chiết khấu rẻ nhưng vì rõ ràng là họ bảo chúng ta là cơ hội mua vào nên sau một thời gian thời gian khi mà chúng ta giữ thì nó mới mất 40 phần trăm 50 phần trăm 60 phần trăm 70 phần trăm đúng không ạ bao nhiêu bạn đồng ý với Dũng điều này comment số 1 ạ nếu bạn thấy rằng là việc mà họ bảo chúng ta giữ giữ đúng không ạ việc mà chúng ta giữ thì dẫn đến là chúng ta gì ạ mất nhiều như vậy nên chính vì vậy gì ạ chúng ta càng giữ thì càng mất tiền và việc mà chúng ta tham gia và chúng ta không biết khi nào tạo đáy cái quan trọng là chúng ta không biết khi nào tạo đáy nên chúng ta mất tiền thay vì chúng ta gì ạ cần phải biết đáy nó hình thành ra sao à, trước khi phần này chúng ta sẽ à, có thể đây là một số cái câu nói nổi nổi tiếng của một giao dịch điện thoại à, tích chắc thì ông có nói này trong chu kỳ giá tăng thì chúng ta phải mua vào các bạn nếu ạ trong chu kỳ tăng thì chúng ta phải mua vào à, như thường thì mọi người sẽ thấy là chu kỳ giá tăng thì cổ phiếu gì ạ nó đang ở gì ạ nó đang uh, cao chúng ta không mua vào và chúng ta chỉ mua chu kỳ giá xuống đấy ạ và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là mua những mã cổ phiếu tiềm lực mạnh thế thì các bạn thấy là trong một cái xu hướng giảm á cổ phiếu càng giảm đúng không cổ phiếu càng giảm thì chúng ta lại mua vào thế thì đó là tiềm lực mạnh hay là yếu ạ nếu chúng ta thấy là càng giảm mua vào thì các bạn thấy là các bạn mua cổ phiếu tiềm lực mạnh hay là yếu đấy chúng ta nhìn này ạ hoặc là quy luật để tồn tại không phải nhất thiết là phải mua thấp bán cao đây là các bạn nhỉ không phải mua thấp bán cao mà mua cao bán cao hơn và phải mua những cổ phiếu mạnh nhất bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này ạ bao anh chị hiểu rõ điều này hiểu nếu anh chị em hiểu rõ điều này mua cao thì bán cao hơn chứ không phải mua thấp bán cao nếu hiểu rõ điều này comment số 2 tức là chúng ta phải mua cao bán cao hơn chứ không phải là mua thấp bán cao bởi vì khi mà mua thấp thì nó giảm tiếp và dẫn đến chúng ta bị thua lỗ phải mua thấp bán cao và chúng ta đã nhớ là câu hỏi tiếp này đừng nên tham gia thị trường chưa suy nghĩ kỹ nếu bạn mua cổ phiếu mà chưa nghĩ kỹ thì tốt nhất đừng mua thế thì nhiều bạn cứ mua cổ phiếu ấy ông A ông B phím hàng mà không không suy nghĩ kỹ thì các bạn thấy là bạn sẽ gặp rủi ro chưa có chiến thuật mua thêm à, để tăng giá trị giao dịch Đấy, chưa mua thêm hoặc là chưa có kế hoạch thoát khi trường hợp xấu bao nhiêu bạn đã đang ở tình trạng này comment số 4 không ạ nếu các bạn nào đang ở tình trạng này comment số 4 tức là mình không có gì ạ suy nghĩ mình chỉ nghe rồi nghe một ai đó đúng không đấy thứ hai là chưa có chiến thuật là mua thêm tức là mua trung bình giá tăng đó hoặc là nếu cổ phiếu vi phạm cắt lót thì chúng ta phải bán đây là một phần quan trọng mà chúng ta đang bị mắc lừa này phần này quan trọng này trong một xu hướng giảm nhá trong một hướng tăng chính nhớ bạn nhé xuống giảm trong một hướng tăng chính thì hãy làm tăng giá trị giao dịch bạn hiểu là trong một xuống giảm nhé yeah. được cái giảm trong một xuống tăng chính thì chúng ta thấy là trong quá trình điều chỉnh thì chúng ta mua vào yeah. trong quá trình điều chỉnh mua vào bởi vì lúc này chúng ta sẽ gì ạ có để mua được cổ phiếu giá rẻ hơn còn trong một số mà giảm thì điều chỉnh à, hồi phục thì chúng ta lại bán ra đấy trong quá trình giảm thì như là hồi phục là chúng ta phải bán ra tiếp tục thật kiên nhẫn đây là có cái phần là kiên nhẫn nếu cơ hội giao dịch bị bỏ lỡ nha nếu cơ hội bị bỏ lỡ thì đợi phiên điều chỉnh xuất hiện nha tức là nếu mà trong xuống tăng nhá xuất hiện khi đó mua vào đấy phải thật kiên nhẫn thật kiên nhẫn khi đã khi đã giao dịch cổ phiếu đó chứ cho nó ít nhất cho thêm thời gian để phát triển tức là nó thật nhiều thời gian để phát triển chứ không phải mua được vài like vài ly là bán ra và còn rất nhiều phần khác nữa các bạn thấy là kiên nhẫn nó rất là quan trọng à, kiên nhẫn rất là quan trọng anh thứ ba cha có thể là à, có phần rất quan trọng này khi mà chúng ta giao dịch thành công hãy tăng đầu tư tức là lúc này là gì ạ tăng đầu tư vào giao dịch tức là nếu chúng ta thành công rồi thì chúng ta mua thêm nha yeah, mua thêm và có một phần cái quy tắc cuối cùng đấy các bạn nhìn này các bạn nhìn đấy không ạ tức là trong một cái cổ phiếu á, thì các bạn có thể thấy rằng là thường thì 10 phần trăm ở dạng cuối cùng thôi nha 10 phần trăm dạng cuối cùng thôi đấy khoảng 10 phần trăm dạng cuối cùng thì nó tăng nó làm tăng thay đổi 50 phần trăm 50 phần trăm tức là chúng ta gọi là 50 phần trăm là giai đoạn chạy nước rút và nếu ạ 50 phần trăm là giai đoạn chạy nước rút có nghĩa là có nghĩa là 50 phần trăm này tăng giá này nó chiếm gì ạ tức là nó chiếm 90 tức là nó gần như là toàn bộ cái thời gian mà chúng ta giao dịch ạ nó mất chiếm 90 phần trăm nhưng chỉ cần 10 phần trăm ở quy đoạn chạy nước rút rồi thì giá nó tăng gấp đôi đấy đấy là một vài nguyên tắc của ông Rick Richard này để các bạn có thể thấy rằng là chúng ta thường thì mọi người đang bị nhầm tiền à, ờ, nguyên tắc à, tức là chúng ta không có cái nguyên tắc giao dịch và dẫn đến chúng ta à, mất tiền thì bây giờ chúng ta sẽ xem là nếu bây giờ nhìn được cái nguyên tắc này thì chúng ta xem là trên cái báo chí đợt này nó có cái gì không ạ ở đây chúng ta nhìn thấy là sử như là lãnh đạo chúng ta xem một chút là lãnh đạo của Novoland à đâu à, Nam Long thì có mua cổ phiếu nhưng bạn các bạn để ý này đây là hai ông con của ông này ông mua nhưng nhìn mà xem là ông này mua bao nhiêu ạ phải nhìn đấy đấy nếu mà giả sử chúng ta nhìn mấy cái mua lượng lượng, lượng cổ phiếu như này thì nó quá là nhỏ đúng không mua một lượng cổ phiếu như này nó chả có thấm vào đâu cả nên cổ phiếu này người ta đã, các bạn phải nhìn đấy là khi họ tích lũy họ bán hết ở đây rồi họ bán ở giá 60 rồi bây giờ họ bỏ ra 2 triệu cổ phiếu để họ mua nghe vẻ rất là giảm 6 phần trăm 2 triệu 3 triệu để mua thì nó chả có tác dụng gì cả nên mi nếu chúng ta có ý định kế hoạch mua những cổ phiếu như này thì cũng đừng có gì ạ mắc lừa bởi vì chúng ta thấy rằng là nó chả có ý nghĩa gì cả với số lượng cổ phiếu gì ạ à? gì ạ à? với sự quá nhỏ đúng rồi có thể là chắc gì đã mua chưa chắc đã mua đấy là cái điều đầu tiên à, chúng ta có thể xem một vài các thông tin nữa để mọi người cùng chiêm ngưỡng xem là các thông tin hôm nay chúng ta nhìn thấy thị trường này bắt đầu có dấu hiệu hồi phục rất mạnh này các bạn nhìn thấy không sau khi tăng giá hồi phục rất mạnh trong đó DG hôm nay vẫn còn gì ạ à, khối lượng lớn đây uh, cổ phiếu thế giới di động đây các bạn thấy là từ hôm Dũng chia sẻ đến bây giờ giảm rất sâu rồi ri đấy, chúng ta thấy rằng là cũng giảm sâu PVD cái cổ phiếu DGC Dũng có đưa ra cũng giảm rất là mạnh Novoland thì không nói rồi đấy thì trong cái nhóm bất động sản thì chúng ta thấy là nó đang gì ạ rất là bi đát nếu nói về bất động sản thời điểm này rất là bi đát à, hôm trước thì không biết là đây có một cái chị học viên của Dũng là mua cái cổ phiếu này à, ờ, CTD chị mua nhưng chị lại không mua tức là chị bán nhất chị bán cổ phiếu này thì chị lại mua gấp đôi nên hai ba hôm giảm mạnh như này là chị mất rất nhiều tiền thế nên khi mà chúng ta mua bán thì các bạn phải lưu ý là chúng ta cần phải có kế hoạch rất là rõ ràng thì không biết nhà mình đã ai đã đang bán thành mua chưa nếu có thì comment số 1 ạ tức là mình đang bán tại vì tâm lý của mình đang hoảng loạn thế tự nhiên là mua bán sau đó lại không kiểm tra lệnh chứ không kiểm tra lệnh nên lại để cả cái gì ạ để cả cổ phiếu mua à, cổ cổ phiếu vẫn sẵn có đáng nhẽ là mình mua sai rồi phải bán hết cổ phiếu gì ạ kia đi thì lại tiếp tục để giữ nên cuối cùng là số lượng lớn cổ phiếu nó âm liên tục trong nhiều ngày như vậy và các bạn thấy là hôm trước có một cái bạn bạn bảo là đây cổ phiếu này hôm qua Dũng có một học viên Dũng bảo là ở trong những cổ phiếu này thì ở ờ, đây cổ phiếu DGC này thì một số các à, bạn chuyên gia có bảo bạn là nên nắm giữ cổ phiếu này bởi vì sang năm nó vào VN30 nó tăng rất mạnh thì bây giờ chúng ta nhìn vào lúc nó lên 100 bây giờ nó giảm đến 50 rồi thì đợi sang năm mà để nó vào VN30 xong tăng mạnh thì cái này là cái mà đây là những cái thông tin rất là thất thiệt à, đây chúng ta có thể xem cái, cái thông tin này đây à, gia đình chủ tịch DG cùng các cổ đông lớn là bán 6% rồi thế bây giờ chúng ta biết rằng là cổ đông lớn và gia đình này là chiếm bao nhiêu phần trăm ạ các bạn theo các bạn là cổ đông lớn nhé cổ đông lớn này các bạn phải đầu tiên đầu tiên các bạn nhìn nhìn là cổ đông lớn và gia đình ông này chiếm bao nhiêu phần trăm đấy chúng ta phải xem là đầu tiên chúng ta sẽ xem là cổ ông đông lớn họ đã nắm giữ bao nhiêu phần trăm của cổ phiếu này cái đầu tiên là chúng ta vậy xem khi mà từ cái cái cái cái mà nắm được cái số lượng mà cổ đông lớn ở chiếm trăm thì xem là thời điểm này là cổ đông cá nhân được cái cái cái cái cái nhà đầu tư cá nhân đang là là chiếm đa số hay là đang chiếm thiểu số nếu nhà đầu tư cá nhân nhá các bạn nhìn đây là cái ái mà Dũng phân tích cho các bạn này để các bạn hiểu này nhà đầu tư cá nhân đó, chiếm đa số thì nhà đầu tư cá nhân làm gì ạ theo các bạn nếu bây giờ nhà đầu tư cá nhân mà chiếm khoảng trên 50 phần trăm lượng cổ phiếu thì nhà đầu tư cá nhân làm gì ạ làm gì ạ đấy chúng ta sẽ phải hiểu đơn giản nếu chúng ta tập hợp tất cả các nhà đầu tư cá nhân đang nắm giữ cổ phiếu này và hiện tại thì họ phải là chủ đơn quân đâu quản trị chứ họ phải cho ông này ra khỏi gì ạ thiểu số đúng không đấy chúng ta chúng ta hiểu đơn giản như vậy thôi thế thì ở đây cũng chưa phân phân tích là ở số lượng dưới, dưới nó như nào như sau này chúng ta có thể phân tích được thế thì bây chúng ta cần phải biết rằng là ở ngày xưa có một cổ phiếu như là cổ phiếu uh, chứng khoán là cổ phiếu Dũng nhớ là KLS thì sau này khi mà cổ phiếu có đến một lúc mà hội đồng tức là lúc mà đại hội cổ đông á, thì ông hội đồng của chị á, chủ tịch hội đồng của chị á, ông gần như là có nắm có mấy triệu cổ phiếu đâu tức là cái ông này ông thực ra là ông là hội đồng của chị, danh nghĩa nhưng thực ra là ông không nắm cổ phiếu nắm rất ít thôi thì bây giờ chúng ta quay trở lại xem là ông này ông nắm bao nhiêu phần trăm cổ phiếu đấy thế thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta phải xem là bây giờ nhá chúng ta xem là hiện tại nha bây giờ chúng ta chưa biết là các công ty lớn này cái ông Tuấn này thì ông chiếm là 8 phần trăm nha chưa biết là 49 4, 49 triệu cổ phiếu cái uh, Nguyễn Hùng Cường chiếm 9 phần trăm là bao nhiêu phần trăm ạ các bạn comment ạ à? 8 phần trăm và 9 phần trăm và Nguyễn Thị Thanh Huyền đây là cổ đông lớn này đây chúng ta nhìn này, tỷ lệ 10 phần trăm này ở à đây đây là trước đây là, trước đây nhé là 10 phần trăm thế bây giờ chúng ta thấy là 8 phần trăm bây giờ còn 9 phần trăm và cái bà Huyền này thì bây giờ còn 3% tức là tổng ở đây chúng ta hiểu đơn giản là 20% cộng với công ty Thiên Tân này này công ty Thiên Tân này là công ty con của ông gì ạ ông uh, Nguyễn Thiện Tuấn này công ty này đấy trước đây thì ở ờ, uh, cái công ty này mua cổ phiếu giá bao nhiêu ạ à? giá 20 sau đó thì bán cái cổ phiếu cũ của mình với giá bao nhiêu ạ giá giá bao nhiêu giá à, giá mua giá 20 bán giá mua 20 bán 30 và cái lượng cổ phiếu này cổ phiếu này là Thiên Tân đang nắm giữ chính là cái cổ phiếu mà mua giá 20 và bán giá 30 tức là họ đã có khoản lợi nhuận lớn từ thời điểm đó rồi tuy nhiên thì cái cái cái tiền đó họ mang đi đâu thì chúng ta chưa biết ạ à. đấy đấy mang cái tiền đó đi đâu thì chúng biết nhưng chúng ta nhìn thấy là đang giá 30 thì bây giờ lỗ đúng không bao nhiêu nhị chị em nhìn thấy là lỗ nhưng nếu mà cái tiền mà chúng ta bán được giá 30 mà tại thời điểm cổ phiếu đây chúng ta có thể nhìn đấy ạ nếu chúng ta bán giá 30 nhé thì tại cổ phiếu lúc giá này thì các bạn thấy rằng là đây nhá họ bán giá ra 30 tại cổ phiếu lúc giá này thì điều diễn ra bán giá 30 thì cái tiền mà họ kiếm được khoảng 600 tỷ đó họ có thể gì ạ mua được cái cổ phiếu này ở cái vùng này tại vì khi họ bán giá 30 ở vùng này sau đó thì họ cho ai đó vay ví dụ thôi cho ai vay khoảng 600 tỷ các bạn nghĩ 600 tỷ và vay để mua cổ phiếu là giá 30 này thì lên đến đây họ bán thì điều gì diễn ra nhá vay xong lên đây họ bán thì họ lãi lãi rất lớn rồi nên nếu chúng ta nhìn giá 30 ở đây thì khi mà cổ phiếu về đến đây thì chúng ta bảo họ lỗ mọi người có hiểu không ạ nếu hiểu comment cho số 3 comment hiểu ạ tức là nếu chúng ta nhìn thì chúng ta thấy là lỗ nhưng thực tế thì họ đã có lượng tiền lớn đến điểm đó rồi họ có thể bán họ sẽ có thể bán hoặc có thể mua cổ phiếu hoặc là cho ai vay mua cổ phiếu nó không vi phạm gì hết nên khi mà chúng ta tư duy theo một cách logic như vậy thì chúng ta sẽ thấy là đầu tư nó sẽ uh, có nhiều cái thú vị mà chúng ta không biết được thế thì bây chúng ta quay trở lại câu chuyện này chúng ta sẽ nhìn đấy thế thì bây giờ chúng ta thấy là cổ đông bây giờ tại thời điểm này ông này ông đang nắm 8 phần trăm nha dạ, tám phần trăm tại thời điểm này ông này đang nắm gì ạ à? và cái cái bà Nguyễn Thanh Huyền này không về cơ bản là không phải là là cổ đông lớn nữa rồi còn Thiên Tân thì có lượng cổ phiếu thì phải sau một năm mới bán được nha cái lượng cổ phiếu này nó phải sau một năm mới bán được tức là nếu mà uh, có thể là trong một vài tháng nữa thì bán được bởi vì cái cổ phiếu này là do mua trước đó thế thì đây là cái góc độ chúng ta nhìn thấy nhưng ở đây chúng ta hiểu đơn giản là cái tỷ lệ này nhá cái tỷ lệ này so với cái ngày hôm mấy hôm trước nhưng đến thời điểm này cái tỷ lệ này có thể thấp hơn rất nhiều các bạn nhá sau một thời gian nữa thì tỷ lệ nó thấp hơn rất nhiều cái tỷ lệ mà thế thì bây giờ cổ phiếu mà ông này ông nắm giữ chủ tịch hội đồng quản trị mà ông đã lại gì ạ đang nắm ở mức cái tỷ lệ đây là 49 phần trăm nhưng Dũng tin à, 49 triệu cổ phiếu và 8 phần trăm Dũng tin chắc là sau thời gian nữa tỷ lệ này còn thấp hơn rất nhiều đấy ra rất nhiều bây chúng ta sẽ nhìn đấy ở góc độ thứ hai là bạn thấy là đây khi mà cổ phiếu giảm như này đấy người ta đang nói đây à, bắt đầu người ta đang thấy là cái ông ờ, A7 này ông nói là cổ phiếu này lên đến 500.000 cổ phiếu đấy là rẻ rách chúng ta nhìn đúng không ạ nhưng ra ta thấy là tại sao đây là cái đây là marketing thôi thì mục đích đây là ông này marketing cho cổ phiếu này thôi có thể liệt marketing cho nhóm nào cũng biết nhưng đây là marketing cổ phiếu này thôi và bây giờ cổ phiếu này nó giảm xuống như này thì nhà đầu tư cá nhân chúng ta đã thấy được là gặp rất nhiều rủi ro đấy đây chúng ta nhìn lại tất cả những ai đó đã mua cổ phiếu này mà mong chờ giá 50 thì nếu mà năm chờ vào giá 50 tại sao cái ông chủ đề hội đồng trị ông lại thấy ông phải bán ra đấy đấy thì ở đây chúng ta cũng phải nhìn đấy và các bạn nhìn thấy là thực tế cái cổ phiếu này này các bạn nhìn thấy nhá đây là những cái gì ạ kết quả lợi nhuận tăng giảm tăng giảm như này thì tất cả tăng giảm như này đó là mang tính chất là gì ạ làm giá làm ấy làm báo cáo tài chính không? tại vì nếu mà cổ phiếu cái báo cáo tài chính nó ngon nó không như này đâu nó sẽ tạo ra cái gì ạ làm giá thôi thế ở đây chúng ta thấy là uh, đây là thị trường chúng ta đang đấy sau khi giảm thì chúng ta đang đây là chúng ta đang nhìn thấy là cái góc độ để chúng ta nhìn thấy đây là cái cái biểu đồ mà chúng ta có thể nhìn thấy là sau khi bị rũ bị gãy bỏ rũ bỏ đấy ạ rũ bỏ thì thông thường ở cái giai đoạn cuối của chu kỳ này nó tạo ra sự hoảng loạn các bạn nhớ nhá tạo ra cái sự hoảng loạn à, thường thì nó nằm ở đây thị trường nó nằm ở pha A thôi tất cả thị trường đang nằm ở pha A các bạn nhá thị trường đang nằm ở pha A khi cái pha A này đầu tiên là cái vùng hỗ trợ đầu tiên ạ các bạn nhìn thấy cái vùng hỗ trợ đầu tiên chúng ta có thể xem là cái vùng hỗ trợ đầu tiên về cái số VN đây là cái vùng hỗ trợ đầu tiên vùng này chúng ta gọi là vùng PS các bạn để ý đây là vùng này là vùng PS đấy vùng này là vùng PS anh chị em lưu ý cho Dũng vùng này vùng PS sau khi vùng PS này thì nó sẽ đợt bán tháo tạo ra sự bán tháo thì chúng ta gọi là cái vùng này là vùng SC đấy quá bán đấy cái vùng quá bán này bao giờ nó cũng tạo ra thông tin xấu thông tin cực kỳ xấu tại vì lúc này nó ép cho chúng ta phải bán hết đấy nó tạo ra nó ép cho chúng ta phải bán hết và sau cái thông tin này thì có thể nó có hồi phục chúng ta sẽ có hồi phục này hồi phục thì chúng ta nhìn cái hồi phục để chúng ta biết là nó hồi phục đến đâu giả sử nó quá bán như này thì nó hồi phục thì thường nếu trong trường hợp hồi phục thì nó sẽ hồi phục đến đây các bạn nhớ nhá đây là cái quá trình mà các bạn có thể biết rằng là nếu thị trường hồi phục thì nó sẽ hồi phục đây là cái quá trình hồi phục hồi phục đến cái vùng đây ạ đây, đây nếu hồi phục thì hồi phục đến vùng này và một vài trường hợp thì nó sẽ hình thành mô hình vai đổ vai hình thành vai đổ vai trong trường hợp mà hôm nay mà nó kéo lên mạnh như này giá kéo mạnh như này từ đầu đến cuối thì chúng ta gọi là gì ạ từ giảm sàn kéo mạnh lên đây thì chúng ta ở trong cái này chúng ta gọi là gì ạ gọi là gọi là gì ạ gọi là đây chúng ta nhìn này đang giảm sàn một viên von lớn khối lượng lớn thì chúng ta gọi là pin bao nhiêu bạn hiểu rõ như này nếu cái phiên này mà tăng mạnh khối lượng lớn biên độ lớn thì chúng ta gọi là pin sau khi pin thì nó sẽ có quá trình test lại kiểm sau đó lên này pin này lên thì chúng ta có test lại các bạn không mua bây giờ nhé các bạn không mua sau khi pin này đâu ạ các bạn không mua ạ và các bạn thấy quá trình test lại và sau test lại mà nó xác nhận thì chúng ta mới tăng sau test lại nhá sau test lại mà nó tăng thì chúng ta mới gì ạ à? chúng ta mới mua nên nếu mà thị trường ở thời điểm này để các bạn biết là đáy hay chưa thì về cơ bản chúng ta chưa biết chắc chắn đâu là đáy và chúng ta chỉ biết rằng là khả năng sau khi rũ bỏ đây chúng ta gọi là cái vùng này là vùng SC đây SC SC ở đây các bạn hiểu đơn giản là cái vùng SC là cái vùng mà đây nó giảm bao nhiêu bạn hiểu rõ cái điều này nếu bạn hiểu rõ thì comment cho số 10 đúng không ạ bạn hiểu rõ comment số 10 Đấy, đây là cái vùng hồi phục đầu tiên hoặc là cái khối lượng lớn này bạn thấy là có một phiên khối lượng lớn như này thì chúng ta khả năng đó là đáy hoặc là phiên khối lượng lớn như này giá tăng thì khả năng đây là những tín hiệu hồi phục đầu tiên thế rồi thì hôm nay về cơ bản thì các bạn chỉ hiểu rõ đơn giản là à, nếu trong trường hợp mà cổ phiếu chúng ta cần phải nhìn thấy là vậy ở đây chúng ta sẽ quay trở lại nha các bạn sẽ quay trở lại quay trở lại là các bạn có mua lung tung hay không à đây là chúng ta bây giờ cái mua lung tung hay không thì chúng ta tuyệt đối không mua lung tung vậy ở đây chúng ta nhìn thấy là này đây là những cổ phiếu mà các bạn thấy là nó mạnh hơn thị trường đấy bạn nhìn thấy không ạ bạn nhìn thấy comment nhá còn những cổ phiếu mà nó yếu như là DGC này thì các bạn thấy rằng là à, nó có thể hồi phục như sau này nó yếu hơn hay là cổ phiếu DG nó có thể hồi phục nó yếu hơn bởi vì những cổ phiếu này nó không phải là cổ phiếu mà tiềm năng để các bạn mua vào hoặc là có nhiều cổ phiếu khác nữa như là cổ Novoland thì các bạn tuyệt đối không mua vào bởi vì là cái cổ phiếu này bây giờ nếu mà nói về thì tỷ lệ không biết là chủ tịch hội đồng quản trị còn sở hữu được bao nhiêu nữa cổ phiếu đấy bởi vì nó giảm sàn như này nó cầm cố margin hoặc là chúng ta nhìn đến cổ phiếu DG này này chủ tịch hội đồng trị quản trị á thì nếu mà từ hôm mà nó ra cái thông báo như vậy thì không biết bây giờ ông còn nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu bởi vì các bạn biết rằng là cái tỷ lệ côn margin đó là 35% tỷ lệ côn margin mà 35% tức ung vi phạm 35% rồi từ cái hôm mà côn margin đó đến thời điểm mà giảm sàn mới hôm nữa thì không biết rằng là tỷ lệ ông còn bao nhiêu bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này để comment ạ à, nếu bạn hiểu rõ điều này comment là tôi hiểu ạ à. tức là cái việc tỷ lệ côn margin mà 35% đã bị côn margin rồi và bị đã đưa ra công công ty chứng khoán tức là thực tế là chủ doanh nghiệp người ta không muốn bị công ty chứng khoán đưa ra các thông phương tiện thông tin đại chúng bị ảnh hưởng rất nhiều đến gì ạ doanh nghiệp của họ nhưng họ kệ họ cũng chẳng quan tâm đến cổ phiếu đó nên họ mới gì ạ đưa họ mới làm cái việc như vậy nên nếu mà chúng ta thấy là cứ nghe kiểu như là nó lên đến 500.000 cổ phiếu thì các bạn thấy đến bây giờ họ sẽ thấy rằng là những người đó bây giờ họ đang ở đâu ạ thực tế là họ đang kiếm một khoản lợi nhuận rất là lớn cực kỳ lớn họ đã chốt từ lâu rồi họ đã kiếm được khoản họ đã ra từ lâu rồi chỉ có nhà đầu tư chúng ta là bị gì ạ mắc kẹt đấy thế thì Ờ, cái mà hôm nay Dũng muốn chia sẻ đó là để thị trường tạo đáy thì hôm trước các bạn có hiểu đơn giản là những phần tạo đáy này này là nó phải đây là cái vùng hỗ trợ đầu tiên là vùng PS nó dừng lại sau đó nó bán mạnh đấy, vùng quá bán vùng quá bán tức là mọi người bán bán bán bán và nó tạo ra thông tin rất xấu ở vùng cái này này pha A và sau khi pha A này thì thị trường có thể hồi phục đúng không thị trường có thể hồi phục nhưng hồi phục thì có lẽ nó cần mất rất nhiều thời gian trước khi nó vào xuống mới thì hôm nay Dũng chỉ chia sẻ cho các bạn cái góc độ là vùng này là vùng quá bán là vùng thông tin xấu và nó tạo ra thông tin xấu báo chí thông tin xấu và nhà nhà đầu tư thấy bị thua lỗ à, lúc này chúng ta thấy là tâm lý nhà đầu tư hoảng loạn mục mục đích của giai đoạn quá bán này, này là ép cho nhà đầu tư phải bán hết bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này tức là tạo ra thông tin xấu và nó ép cho người ta bán hết thì trong lúc này nó có hai dạng một là cổ phiếu xấu xấu thực sự luôn ạ xấu thực sự luôn nha các bạn xấu thực sự luôn và thứ dạng thứ hai là gì ạ cổ phiếu tốt nhưng người ta tạo ra thông tin xấu đấy cổ phiếu xấu là những cổ phiếu mà như là Dũng thấy rằng là cổ bất động sản DG là xấu rồi không phải nói nữa Novoland là xấu rồi PDR xấu rồi những cổ phiếu đấy không thể nào là tốt nữa nên các bạn thấy là dạng cổ phiếu đó là dạng cổ phiếu cực kỳ xấu và ờ, giấu lý do là sao bởi vì thứ nhất là doanh nghiệp những ban lãnh đạo là không chính trực đấy nếu một ban lãnh đạo mà không chính trực thì mà chơi đầu tư như vậy thì rõ ràng là đấy thế thì chúng ta thấy còn bây giờ thị trường tạo đáy hay không chúng ta chưa biết được nha đó là phiên hồi phục đầu tiên cũng chưa biết đó đâu bởi vì nếu về góc độ nào đó thì bắt đầu có dòng tiền lớn tham gia vào bắt đầu thôi ạ bắt đầu có dòng tiền lớn tham gia vào thôi còn à, hôm nay nó cũng lại giải phóng được một lượng lớn côn margin tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là sau cái quá trình hồi phục này nếu mà nó có hồi phục thì nó lại tiếp tục giảm nữa nó không phải là à, nó sẽ tiếp tục để giảm tiếp các bạn nhá sau cái quá trình hồi phục này nó có thể tiếp tục giảm nữa nên cái vấn đề ở đây là không phải là lại đầu tư dài hạn đây mà hãy tiếp tục theo dõi uh, kênh của Dũng để Dũng sẽ hỗ trợ cho các bạn cách góc nhìn về thị trường giúp cho các bạn có những quyết định đúng nhất và các bạn biết là kể cả thị trường hồi phục thì không phải cổ phiếu nào cũng thành công nhá không phải cổ phiếu nào thành công nó chỉ có một lượng cổ phiếu nhỏ thôi đấy nên nếu mà chúng ta sai cổ phiếu là chúng ta có thể gì ạ gặp rủi ro đấy, không phải cổ phiếu nào thành công mà chỉ có một lượng cổ phiếu nhỏ thôi đấy thế thì chúc các bạn à, đầu tư thành công à, trước khi à, cái phần này thì à, trong một vài ngày tới à, cũng là đường à, giúp có một chương trình đặc biệt nhân ngày à, sinh nhật thì nếu bạn nào à, tham gia tức là ở đây là Dũng chỉ dành tri ân với tất cả quý vị các bạn những người đã ủng hộ Dũng trong suốt thời gian vừa qua nếu là bạn à, quan tâm quan tâm đến à, những cái chương trình à, tri ân thì các bạn có thể uh, đăng ký tức là các bạn có thể uh, vào cái đường link bên dưới để bạn tham khảo tại vì các trong chương trình này có rất nhiều các chương trình các món quà đặc biệt dành cho quý vị bạn nhân ngày sinh nhật của Dũng à, đúng vào ngày 20 tháng 11 nếu bạn nào quan tâm thì có thể để qua tức là cái đường link bên dưới Dũng sẽ để uh, những cái món quà đặc biệt để dành cho quý vị các bạn à, xin cảm ơn chúc các bạn à, một ngày đưa ra được quyết định thành công chào các bạn